xin à, chào tất cả anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi à, giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi sau đây tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em qua về cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi này cái bộ hột tài xỉu tam sắc anh em nhé Đấy. vì sao nó được gọi là cái bộ hột tài tam sắc Đấy. cái bộ hột tài xỉu tam sắc thì à, tôi sẽ nói luôn cho anh em đây thì à, đây có hai bộ 14 ly và 13 ly nhá. Đấy 14 ly và 13 và 13 ly. Thì cái bộ hồn tài xỉu này được làm từ đâu? Thì cái bộ hồn tài xỉu này nó cũng được làm từ cái cây và bên cơ sở tôi cho ra mắt anh em cái bộ hồn tài xỉu cây ấy. Thì cái bộ hồn tài xỉu tam sắc này nó cũng làm từ từ cái à, bộ hồn tài xỉu cây đấy. Đấy. Nhưng à, nó khác nhau ở cái điểm gì? Đấy thì cái bộ hột này vì sao nó gọi là tam sắc thì ờ, thường thường những cái bộ hột tài xỉu thường ấy thì là cái con tam cái con tam của nó thì là nó sẽ là từ phải qua trái thì là nó sẽ thành dấu huyền thì cái bộ hột này nó sẽ nó là đánh từ trái qua phải thì nó sẽ là thành dấu sắc anh em nhé đây đây anh em thấy con một ở trên này Đấy, một con nhất ở trên này Đấy. thì đây đó đó con tam nó tam sắt và bộ 13 ly này cũng vậy đó. đây là gọi đây là cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà bên cơ sở tôi vừa mới cho ra mắt anh em đấy, và cái bộ hột này là chính tay tôi làm đấy, anh em thấy đấy. rất là ok rất là đẹp luôn nhá đấy, bộ này là không phải là bo từ 14 ly xuống 13 ly hay là từ 13 ly xuống 12 ly đâu không có đấy nha anh em nhá đấy, những cái bộ hột thường đây tôi sẽ làm đây chính là cái bộ hột à, 14 ly mà bo xuống 13 ly đây đấy đấy ngửa mặt nhất lên mặt tam lên đây đấy hai bụng 13 ly đây thì anh em thấy anh em thấy không đấy, cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà bên tôi vừa cho ra mắt anh em đấy nó nó sẽ là dấu sắc còn cái bộ hột thường hay là cái bộ hột tài xỉu mà anh em bo từ 14 xuống 13 ly ấy, thì cái bộ hột đó nó là dấu huyền Đấy, nó là tam huyền Đấy, đây như anh em theo dõi trên màn hình anh em biết đấy không thể nào mà anh em có thể lẫn được đi đâu nhá đấy không thể lẫn được đi đâu cả thì cái bộ hột tài xỉu tam sắc này khi mà anh em đi lắc thì là nó sẽ cho anh em được những cái chén tài chén xỉu hay là những cái ờ, những cái chén những cái chén mà anh em để giữ tài giữ xỉu thì ờ, cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em đặc biệt là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan nó chống thầy thợ nghe hột tài xỉu nhá đó thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu không tang mà mới nhất ở với cơ sở tôi cho ra mắt anh em đó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc nhá đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này để cho anh em xem là cái bộ hột này nó có đủ cuốn đủ nhu cầu à, đủ cái ưu điểm để cho anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc hay không nha đó, ờ, thì trước tiên tôi vào tôi sẽ thử cho anh em làm châm nữa này thử cho anh em thử cho anh em làm châm đèn cho anh em này Đấy, cả ba hột luôn Đấy. anh em thấy không cực kỳ trong Đấy. đó hột trong cực kỳ đẹp luôn Ờ. thì ờ, cái bộ hột này nó là cái bộ độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé nên là anh em ờ, khi mà anh em sử dụng hay anh em đi mua cái bộ hột tài xỉu này thì là anh em xem cái cái mặt tam của nó xem là nó là dấu huyền hay dấu sắc nếu mà nó dấu huyền thì là không phải bên cơ sở tôi nhé còn nếu mà dấu sắc thì là nó sẽ ở bên cơ sở tôi đó thì uh, tiếp theo là tôi sẽ thử cho anh em là nước muối thử hết can tích cho anh em đó, cái bộ hột này thì anh em đi đánh ở đấu trường nào cũng được đấu trường C1 hay là đấu trường lớn Đấy, thì anh em sử dụng cùng với cái cách lắc của nó thì là cái cách lắc của nó thì anh em sẽ được chia sẻ sau khi anh em mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi nhé Đấy. vì là cái ờ, hột ờ, độc quyền Đấy, nên là anh em ờ, cứ mua hột rồi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc xong tất nhiên hột tôi làm thì là tôi sẽ biết cái cách lắc của nó rồi nên là anh em yên tâm là anh em mua cái bộ hột này về để anh em sẽ lắc được bộ hột rất là đẹp đấy nhất đẹp thứ hai nữa là cái mắt của nó cũng không phải là nhỏ Đấy, mắt của nó cũng khá là to to gần bằng cái hột tài xỉu thường rồi nên là anh em à, đi chơi thì anh em không à, không sợ người ta là nói là cái hột này mắt nhỏ quá không chơi hay là cái hột này nó như nào như nào đấy thì nói chung là cái hột này thì anh em nhìn thì anh em biết rồi đấy hột rất là đẹp đấy, nó không có tăng tích gì cả anh em đi sân chơi thì không có lý do gì mà anh em không được chơi cả đó, đó. thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái ờ, bộ hột này xem là nó đi như nào Đấy. Đấy. ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này test cho anh em 14, 14 ly trước nhé thì cái bộ hột uh, tài xỉu tam sắc này thì anh em đi lắc thì là nó sẽ đi rất là đều cho anh em Đấy, đi đều cho anh em đi đều 5 năm cho anh em Đấy. chén to như thế anh em lắc bình thường thôi là nó sẽ có cho anh em khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em đó 442 này đó, 466 này ba ba bốn này Đấy, cái chén này đứng một chén đứng một chén xỉu đứng một chén ba bốn năm này hai hai bốn này ba ba ba sáu sáu này Đấy, anh em thấy không nó là cái hột 14 ly nhưng mà anh em lắc nó đi rất là đều đúng không nó đi cực kỳ đều Đấy, anh em nhích nhẹ như này thì hột nó cũng có thể là nó về Đấy, nó chuyển tài chuyển xịu cho anh em được nhé đó đúng không Đấy. anh em lắc rất là nhẹ như vậy mà nó cũng thể chuyển hột được cho anh em Đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà anh em à, đi lắc thì là nó sẽ cho anh em cái hiệu quả Đấy, và những cái chén tài chén xỉu hay là chén giữ tài giữ xỉu của anh em nó được hiệu quả hơn Đấy, được được hiệu quả nhé Đấy, thì còn cái à, cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này như thế nào thì anh em cứ mua cái bộ hột tài xỉu thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau để cho anh em ờ, có thể sử dụng cái cách lắc đó anh em đi lắc ở bất kỳ sân chơi nào nhé kể cả cái sân chơi C1 anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc cũng có những cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao cho anh em đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, chia sẻ cho anh em cái cách lắc mà nó giữ tài giữ xỉu được của cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này nhá thì đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em này đó hai sáu sáu này một năm sáu này một sáu sáu tiếp này bốn bốn năm này bốn bốn ba này Đấy. bây giờ tôi sẽ không giữ sạch không giữ tài nữa tôi sẽ cho về xỉu cho về xỉu giữ xỉu cho anh em Đấy, về xỉu này giữ xỉu này Đấy, giữ xỉu anh em thấy không bão tàng luôn này hai ba năm này Đấy, một hai sáu này Đấy, một bốn bốn này ba ba bốn này Đấy, chén này lên tài anh em thấy không Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc này để à, gọi điện cho tôi qua cái số điện thoại trên màn hình còn cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em sẽ được chia sẻ khi mà anh em lấy hột nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm tất cả anh em